tới nữa rồi quý vị ơi thì một xe khác qua bào nữa rồi để coi trong này còn cái gì ờ à. lấy đu đủ lấy hồi nữa chất lên luôn rồi tới nữa rồi xe chở hàng cứu chợ tới nữa rồi rồi để phan để phan cho xe này nó chất lên chất lên cái đi rồi à, à, nó chạy ra một cái và chất lên trời tự lái luôn ghê vậy Hello, ê này giữ rồi nha tài xế luôn nha rồi xe này quẹo qua đi rồi ờ, chất nó lên phan để cho xe ra cái để cho xe quẹo ra đây để cho xe quẹo ra giờ mình chia sớt cho các nhóm quýu rồi nận thấy tài xế là, là, <laughs> là nữ là thận quýu rồi thấy người ta thấy người ta nữ mà ta chở đi cứu trợ luôn không rồi để dưới luôn rồi à, để dưới thì khỏi lên em để cho nó chắc lên cho chắc phụ lên cho chắc hết cái đó nè hết đống này lên luôn đi đây mình đu đủ nè với ờ, cái này cái gì vậy dưa leo rồi dưa leo ờ, dưa leo không hả ừ em ơi đem dưa leo lên đi chừa lại bịch hai bịch thôi còn nhiêu đem hết lên luôn đi với đem cho hai bịch dưa chua luôn đi Ôi, Ôi hết hồn hết hồn hết chưa? gì không không đâu ê em mới đi bào được nhiêu đó đó hả đi mua hả cái này có một số anh vô bọc sẵn rồi nha đây gấp cái nó đủ dưới cái lượm cái đủ lên nè. Bào bào cái nhiều bị rung tay Khanh. Nè có dưa chua luôn nè. Đó ginh dưa à, leo đầu bắp luôn đi, chừa lấy hai bịch dưa leo thôi, ginh hết lên luôn đi, cho bé về nó phát đi chứ để mai mình có hàng mới về Đây nè, lấy dưa leo nè, lấy lấy luôn đi. Dạ à, Nào nè ôi lỡ rồi hết luôn đi thôi khỏi ngày mai khỏi khỏi khỏi gửi lại trời ơi lấy giùm anh anh cảm ơn nữa tự nhiên gửi lại nữa ừ, gửi lấy giùm anh anh cảm ơn nữa tự nhiên gửi lại nữa thôi thôi thôi thôi thôi khỏi đem uh, bí đao gì cho anh hết trơn á ngày mai anh có hàng mới nữa rồi được đứt vọng luôn Ê, em em lấy lấy trái dưa hấu đó cho nó ăn viên đi tặng nó luôn đi để về bữa ăn trái bự ừ quên trái đu đủ còn gạo không bên em còn gạo không cho hai bao gạo luôn á thảy lên cho trăm kg gạo luôn á chia luôn á vô mảnh luôn chất rộng rộng ra đi chở gạo nữa kìa cho hai bao gạo nữa kìa cái này cũng của anh hùng quân không mà mình chia sớt nhau đi mới ăn bảy chén cơm rồi ok cho con bé thỏ luôn nè lấy không lấy con bé này về nuôi luôn không ba mươi chín nhát về là ướt cái lưng luôn á cho vừa cải luôn á bổn rồi rồi ok hai bao gạo trăm ký á có chia sẵn luôn bao năm ký rồi ok bye bye Ê, xe anh ta thấy ông xe anh ta có ghi cứu trợ đàng hoàng xe mình là không có dán gì luôn á xe chở hàng cứu chợ xe mình không dán cái hàng cũng chạy đàng hoàng mà. Mình phải nữ lái nha. Đó, ai cũng vậy.